Vâng, uh, xin chào tất cả mọi người Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách uh, khai báo uh, thông tin chuyển việc lên uh, đại sứ quán của Nhật khi mà trong vòng 14 ngày các bạn chuyển việc từ công ty này sang công ty khác. Thì đầu tiên thì các bạn uh, vào cái trang web này, uh, web này uh, mình sẽ để cái cái link ở dưới cái phần comment ở dưới thì các bạn tích vào nó thì ở đây là cái trang trang chủ của Nhật nó sẽ cho mình cái địa chỉ ở đây mình à, mình đầu tiên là nó có ba cách đầu tiên là các bạn có thể trực tiếp lên đại sứ quán rồi thì là à, lên lưu càng để thông báo là mình đã chuyển việc cách thứ hai thì là mình viết giấy và cách thứ ba là thông à, khai báo trên online thì hôm nay mình sẽ khai, à, hướng dẫn mọi người cách khai báo bằng giấy trước xong sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khai báo bằng online thì khai áo giấy thì như thế nào các bạn vào trang này nhá xong các bạn kéo xuống dưới Đấy. kéo xuống dưới Đấy. kéo xuống dưới này à, đây đây chính là cái địa chỉ mà chúng ta cần gửi cái ờ, cái tờ giấy mà thông báo chuyển việc Đấy, tờ giấy mà các bạn bạn sẽ ghi là số như bên kêu cự này à, rồi thì là à, thông tin của Kyoto này Đấy. À, thông tin của nó xong đây đây là chỗ mà tiếp nhận hồ sơ của các bạn thì đây đây chính là cái mà các bạn cho phong bì á mua phong bì mua cái cái cái tem ở, ở có mini ấy là 800 80 yên mua 80 yên không cho cái giấy đi vào thì cái giấy mà mình cần ờ, cần ờ, đao ở đâu thì đây mình kéo xuống dưới nha các bạn kéo xuống dưới nha ừ. đây cái nó chính là đây nếu mà các bạn có máy tính ấy, thì các bạn ờ, dùng đao bản cell này còn bạn nào mà không có máy tính thì các bạn đao ờ, cái bản PDF này xong bạn in ra comment đi mình in in ra mình lấy thì cái bản đây nó chính như này đây thì ờ, nó sẽ nó in ra nó giấy như này thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn biết cách ghi như nào cái này đơn giản lắm thì các bạn làm thế này nó nhanh hơn so với cái khai báo online ấy. nhưng mà mình mất công là mình ờ, phải mất tiền uh, mất tiền uh, mất 80 yên ra gửi giấy chính chính này chắc chắn hơn này Đó thì thông tin như nào thì đây mình sẽ mình đã làm một bạn đấy một bạn là bạn Hương này à, đấy nhá đây thì đầu tiên ấy là các bạn chỗ này không mục này ấy, là à, gốc tổ đô kế đệ thì là cái à, tên của người tên tên của mình ấy, chính tên của mình ngày tháng năm sinh này à, ngày tháng năm sinh năm này xong rồi tháng ngày này thì có à, Kokuseki thì các bạn à, điền là beton vào đây rồi cái thứ hai cái thứ ba nữa là cái địa chỉ của mình thì các bạn lên ghi cả số những viên tiêu cự này rồi thông tin đầy đủ của địa chỉ của mình và cái số nữa là cái số uh, dây diêu qua đồ này Đấy, cái số dây diêu qua đồ các bạn lấy cái thẻ thẻ dây diêu qua đồ bạn các bạn ra xong các bạn uh, điền vào đó. Đó. xong tiếp theo thì là uh, tiếp theo nữa tiếp theo nữa là các bạn là uh, à, điền cái ngày kết thúc của công ty đấy ngày kết thúc nhé Ờ, nhà youtube của công ty là bao nhiêu nhỉ? các bạn điền vào đây ờ, có nghĩa là bạn nghỉ việc cái bao nhiêu thì ghi vào đây và cái tên công ty cũ tên địa chỉ công ty cũ Đấy. tên công ty cũ và địa chỉ công ty cũ à, tiếp theo nữa thì là cái ngày mà các bạn là uh, đi làm công ty mới nhé công ty mới ngày bao nhiêu từ ngày nào à, thì các bạn ghi vào đây xong là các bạn ghi là ở dưới cái mục lái thì nó đây nó ghi này cái mục mục ô lái thì là địa chỉ công ty cũ nhé đây là đây tên công ty cũ này và mã số thuế mã số thuế của công ty cũ nhé chứ không phải là ấy nhá và công ty mới mã số thuế công ty mới ở đây nó sẽ ghi là cái công ty địa chỉ công ty cũ này đây là địa chỉ công ty cũ này và số điện thoại à, các bạn nhìn này địa chỉ công ty cũ số điện thoại và dưới này là Arata này là sự địa chỉ công ty mới đây địa chỉ công ty mới số nhân viên tiêu cự rồi địa chỉ công ty mới số điện thoại và cái dưới cùng này ghi là nội dung công việc cái nội dung công việc các bạn thì các bạn đi, đi vào đây ờ, làm về uh, điện tử hay là cái gì đấy thì các bạn uh, ờ, ghi vào đây và cuối cùng thì các bạn ghi tên của mình ký tên mình vào ghi ngày tháng vào đây đấy đó, ghi số điện thoại liên hệ vào và các bạn uh, photo cho mình một cái thẻ gai ấy, cái thẻ gai của các bạn ấy đen hai mặt đút vào cùng phong bì là gửi đi thì các bạn nhớ nhá cái địa chỉ của của của địa chỉ gửi đi là là chỗ này nhá đây chính là địa chỉ đây nhá các bạn uh, ghi vào cho mình vào copy là xong in ra ghi vào thì các bạn cho phong bì và các bạn cầm cầm ra hòm thư gửi là nhanh nhất đây là cách mà viết viết thư thế còn còn mà cách mà uh, viết giấy online thì như thế nào viết giấy online uh, viết thông tin chuyển việc online à, tuyển việc bằng viết giấy tay lên uh, đại sứ quán à, lên, lên lưu cảng thì bây giờ mình sẽ viết ờ, hướng dẫn mọi người cách ờ, ờ, đăng ký online gửi thông tin chuyển việc trong vòng 14 ngày lên lưu cảm của Nhật thì ở đây mọi người vào trong web này nhé vào đường link này thì mình sẽ để ở dưới ở dưới comment đấy các bạn ấn vào nó rồi các bạn ra trang như này thì các bạn chọn vào dòng này cho mình nhá dòng thứ nhất nhá Đấy đây thì nó đòi hỏi có ID với cả password nhưng mà mình các bạn chưa có mình mới lập thì chưa có nên các bạn chọn cho mình vào cái phòng này dòng này nhá à. đây dòng này thì nó để tạo một cái ID password mới thì các bạn điền vào cho mình các bạn chọn giới tính à. ở đây thì các bạn chọn là Okuseki à, là đất nước thì các bạn chọn Beto 50 nhá à, cái đây là số ca đồ thì các bạn cứ điền đây mình làm ví dụ đây mình điền tạo vào đây t đây thì à, nhập số thẻ ca đồ các bạn có nhé đây mình ví dụ luôn, à, xong nhập tên của mình vào đây xong rồi mật khẩu Đấy. rồi xí số email nhanh rồi đó nhập địa chỉ email xong rồi dòng cuối cùng thì các bạn đã đặt like Lightning rồi xong cả Berlin đấy ừ. à cái này password của mình không được mình lập rồi thì mình không phải làm nữa thì uh, mình điền luôn đó mình điền luôn xong rồi mình điền tắt vào tên của bạn mình làm cho đây thì đây nhé thì là ở đây thì các bạn là chuyển địa chỉ đúng không chuyển địa chỉ công ty ờ, thì các bạn đầu tiên các bạn khai báo khai báo cái cái chỗ mà kết thúc công việc công ty cũ và cái hai là khai báo công ty mới nếu các bạn viết tay thì nó sẽ có tổng hợp cả hai cái luôn cho dễ hơn nhưng mà do ở đây thì uh, các bạn uh, khai báo thế này thì nó chỉ có kết thúc công việc cũ và khai báo công, công ty công việc mới thì ở đây các bạn đầu tiên các bạn phải vào là kết thúc công việc cũ nhá à, kết thúc công việc cũ à, ở đây trong này thì nó cũng đơn giản này không có gì cả thì mình hình thiệu qua cho mọi người à, kết thúc công việc cũ trước các bạn ghi tên các bạn vào đây ngày tháng năm sinh của các bạn rồi giới tính quốc, quốc tịch và cái địa chỉ hiện tại các bạn nhé à, sử như là nếu mà Osaka ấy, thì các bạn điền à, thông tin là Osaka bạn kia là Osaka các bạn điền Osaka bự vào đây à, xong nó tìm nó tìm ra Ê, bạn kia là Osaka bự Osakashi yeah, Osaka bự, Osaka bự rồi Osaka bự Osaka Osakashi đây Nishiku à, đó vào đây thì nó sẽ ra nó ra gì này các bạn điền thêm cái thông tin nhà vào đây à, đặc biệt chỗ này nhé là nó, nó là gen các cự nhé nên là các bạn để ý nhé thì các bạn vào cái nếu ở điện thoại thì các bạn vào cái phần à, phần à, phần cái phần mà bàn phím ấy xong rồi uh, kéo xuống bàn phím xuống dưới thì chọn cái phần mà đường kính và kích thước chữ ấy, ở phần tự động ấy. các bạn tắt nó đi tắt nó đi là các bạn sẽ vào được vào phần setup xong là vào phần cài đặt chung xong là vào phần bàn phím bàn phím thì các bạn bỏ cái chỗ mà uh, ờ, ghéo dưới thì chiều rộng đầy đủ thông tin thông minh ấy đấy các bạn tắt đi là các bạn à, nào các bạn điền được thì nó sẽ không bị lỗi không chữ nhé xong rồi các bạn nhập cái thông tin ra dư card vào đây ra dư card vào rồi số điện thoại các bạn cái số điện thoại ở dưới này đấy đấy xong rồi các bạn điền là ngày tháng kết thúc công việc nhé ngày tháng năm kết thúc công việc đó đây để chỉ công việc hết công việc và tên của công ty nhé đây, đây là tên công ty mà các bạn kết thúc công việc địa chỉ công ty Đấy. xong xuôi các bạn ấn gạch in là ok Đấy. đây là xong xuôi một cái tờ uh, kết thúc công việc công ty cũ xong sao cả quay lại ấn gạch in là ok xong xong tiếp theo là, là các bạn khai báo cái dòng thứ hai là công ty mới thì các bạn vào đây sau khi mà à, tiếp theo thì mình à, nhập vào cái bảng à, à, mình phải vào cái bảng à, vừa rồi đấy thì mình vào cái bảng mà mình nhập những tin mới thì đây vẫn như thế tên rồi thì là à, ngày tháng năm giới tính và quốc tịch thì các bạn nhập địa chỉ các bạn vào đây Đó. xong rồi nhập cái số ca đồ thẻ giao dịch ca đồ các bạn rồi nhập số điện thoại vào đây ở đây thì các bạn điền cái à, cái ngày tháng mà các bạn à, vào công ty mới nhá ngày ngày tháng năm vào công ty mới Đó. rồi thì là đây đây chỗ này nhá các bạn đừng có nhầm lẫn nhé đây là tên công ty cũ địa chỉ công ty cũ à, các bạn sẽ tra vào đây à, rồi ở dưới này thì nó là go là tên công ty mới và địa chỉ công ty mới với nhá à. sau đó cái dòng này là là cái dòng mà nội dung công việc của các bạn à, bạn cái cái cái nội dung công việc ấy các bạn chọn trong này là nội dung công việc gì các bạn chọn vào đây cho mình tiếp có cái phần dưới là các bạn không ghi được nên là thực tế mà các bạn làm công ty địa chỉ công ty các thứ các bạn cũng đều cũng được nhưng mà không cần các bạn ghi vào đây đây như đây thì là à, tên vẫn là cũng là tên công ty cho bạn làm là làm công việc là gì xong rồi thì là à, địa chỉ ở chỗ nào Ồ, ờ, đây là nội dung địa chỉ là nội dung của nó xong một số điện thoại rồi đặt cân đi là ok đó, thì uh, mình đã giới thiệu qua các bạn là cách đăng ký online nó, nó sơ qua như thế thì các bạn nào mà chuyển việc thì các bạn à, nên đăng ký như thế nó cũng đơn giản là không có gì khó điền mấy cái, tên địa chỉ vào thôi nhưng mà cái mộ các bạn phải chuẩn bị cho mình là cái uh, số điện số địa chỉ số điện thoại của công ty mới công ty cũ uh, viết cái này thì cái này thì nó nhanh hơn tí nhưng mà nó cũng hơi lòng ngoảng viết tay nhanh hơn viết tay chỉ tránh mực đen gửi đi nhanh hơn đấy thì uh, hôm nay là toàn bộ nội dung mình là chỉ mọi người cách uh, đăng ký uh, uh, online cách uh, uh, thông báo chuyển việc nên uh, New Cảm. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn cho mình xin một ờ, like và com ờ, vào và uh, nếu mà có tốt hơn thì cho mình một cái chia sẻ và mình cảm ơn nhé. Chúc các bạn thành công. Sang công ty mới thì là làm việc tăng ca chiều. Hẹn gặp lại các bạn trong vào video tiếp theo nhé.